Cô Nhụy xin chào các con Hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe một câu chuyện cổ tích nước ngoài được mang tên Con chim vàng Các con hãy cùng nghe nhé Ngày xưa ngày xưa, tại khu vườn của một vương quốc nọ có một cây ra quả vàng. Khi cây ra quả, ngày nào nhà vua cũng đến kiểm tra một lần. Vào một năm, khi quả vàng đã chín, nhà vua phát hiện cứ qua một đêm thì thiếu đi một quả vàng. Nhà vua vô cùng tức giận và ra lệnh cho người canh vườn phải bảo vệ dưới gốc cây. Hôm đầu tiên, người giữ vườn phái con trai cả của mình canh giữ, nhưng quả vàng vẫn bị mất. Hôm sau, ông phái con trai thứ hai canh giữ, quả vàng lại bị mất thêm một. Thế là người con trai thứ ba xin được đi canh cây vàng Buổi tối, sau khi đồng hồ điểm 12 giờ, chàng nghe thấy trên không trung có tiếng lạo xạo. Thì ra trên cây có một con chim vàng đang dùng mỏ để ăn quả vàng. Chàng lập tức bật dậy, lấy ra cung tên và nhắm bắn con chim vàng, nhưng không trúng mà chỉ khiến cho một chiếc lông vàng của nó rơi xuống đất. Sáng sớm ngày hôm sau, người trong vườn đem chiếc lông vàng dâng lên nhà vua và tường thuật lại đầu đuôi sự việc. Nhà vua vừa nhìn thấy chiếc lông chim vàng, liền muốn có được con chim vàng đó. Thế là vua ra lệnh cho người coi vườn phải bắt bằng được con chim vàng đó đem về, nếu không sẽ ra lệnh giết cả nhà ông. Ông lão trong vườn đem sự tình kể lại với cả ba cậu con trai Người con trai cả sau khi nghe xong liền cho rằng đây là một việc dễ dàng. Thế là chàng hăng hái dũng cảm lên đường tìm chim vàng. Đi được một đoạn không xa, chàng đến trước một khu rừng rậm và nhìn thấy ở bìa rừng có một con cáo. Chàng liền chuẩn bị cung tên định bắn chết nó. Nhưng cáo nói, Đừng bắn chết tôi, tôi biết anh đang đi tìm con chim vàng kia. Tối nay, anh sẽ đến một thôn xóm anh sẽ nhìn thấy hai căn nhà trọ có cửa nằm đối diện nhau. Một căn thì vô cùng náo nhiệt, xem ra rất là hào hoa. Anh nhất định không được bước vào đó. Căn nhà trọ nhỏ đối diện tuy sơ sài, nhưng anh nên vào đó nghỉ qua đêm. Người con trai cả vẫn sơ cung tên lên bắn cáo, nhưng không bắn trúng, cáo chạy thoát vào rừng sâu. Tối đến, chàng đến một thôn trang Quả nhiên là có hai căn nhà trọ. Một căn nhà trọ rất náo nhiệt, khách trọ đàn hát hò nhảy múa hết sức vui vẻ. Còn một căn khác xem ra vừa bẩn vừa lôi thôi. Trông thấy vậy chàng nghĩ, nếu ta ở căn nhà trọ cuốn hát này thì ta chẳng phải là kẻ đại ngốc sao? Thế là chàng ta không hề do dự bước vào nghỉ ngơi tại căn nhà trọ náo nhiệt kia. Rơi vào rượu chè sắc dục thì chim vàng, gia đình chàng đã không còn nhớ đến nữa. Người con trai cả không thấy trở về nhà. Một thời gian sau, bác coi vườn đành phải cử con thứ hai lên đường tìm chim vàng. Chuyện xảy ra với anh con trai thứ hai giống y như người con trai cả. Một thời gian sau nữa, người con trai út của bác coi vườn lên đường đi tìm chim vàng. Khi chàng đến bìa rừng, chàng gặp một con cáo chàng nghe theo lời khuyên chân thành của cáo. Cáo nói, hãy trèo lên đuôi của ta, như vậy anh có thể đi nhanh hơn. Chàng ngồi lên đuôi cáo, cáo liền chạy đi. Họ vượt qua những bụi cây, vượt qua những núi đá với một tốc độ vô cùng nhanh. Khi họ đến được thôn trang nọ, chàng liền vào nghỉ tại căn nhà trọ đơn sơ. Sáng ngày hôm sau, cáo nói với chàng cứ đi thẳng về phía trước, anh sẽ nhìn thấy một tòa thành. Trước tòa thành có một đội binh sĩ lớn đang nằm ngủ trên bãi cỏ. Anh không được kinh động đến họ, cứ tiến vào bên trong. Sau khi vào trong tòa thành, anh sẽ nhìn thấy một căn phòng. Trong phòng có một chiếc lồng chim bằng gỗ. Con chim vàng được nhốt trong chiếc lồng đó. Bên cạnh chiếc lồng gỗ còn có chiếc lồng vàng. Anh nhất định không được đem con chim vàng nhốt trong chiếc lồng gỗ chuyển sang chiếc lồng bằng vàng nếu không anh sẽ hối không kịp. Sau đó, cáo lại giơ cái đuôi ra cho chàng ngồi lên. Họ đến trước một tòa thành, con trai của bác coi vườn tiến vào trong và tìm thấy căn phòng kia. Chim vàng bị nhốt bên trong chiếc lồng bằng gỗ, bên cạnh chiếc lồng gỗ là một chiếc lồng bằng vàng, một bên là ba quả táo vàng bị mất. Chàng Út đã không nghe lời khuyên của cáo khi chàng đang bắt chim vàng từ trong lồng gỗ và định cho vào lồng vàng, thì chim vàng kêu lên một tiếng. Thế là tất cả các binh sĩ đều tỉnh dậy, họ bắt chàng và giải đến trước mặt nhà vua của họ. Sáng sớm ngày hôm sau, chàng bị đưa ra xét xử và bị phạt tử hình. Nhưng nhà vua nói, nếu như chàng có thể mang về con ngựa vàng phi nhanh như gió, thì không những sẽ miễn tội chết cho chàng, mà còn cho chàng mang con chim vàng đó đi. Thế là chàng lại tiếp tục lên đường. Cáo tới, nó nói, anh không nghe lời khuyên chân thành của ta mới xảy ra chuyện này. Ta sẽ nói cho anh biết đi tìm con ngựa đó như thế nào. Anh cứ đi về phía trước, sẽ gặp một tòa thành. Con ngựa vàng nằm trong chuồng ngựa của tòa thành đó. Người chăn ngựa nằm ngủ ngay cạnh chuồng ngựa. Anh hãy nhẹ nhàng dắt ngựa đi và lấy chiếc yên ngựa cũ nát bên cạnh chuồng ngựa đắp lên lưng ngựa, nhất định không được dùng chiếc yên ngựa vàng. Nói xong, cáo là chìa đuôi ra cho chàng leo lên. Đến nơi, chàng thấy ngựa vàng đang ăn cỏ trong chuồng ngựa. Người chăn ngựa nằm ngủ ngay bên cạnh. Bên cạnh còn có hai chiếc yên ngựa, một chiếc cũ bằng da và một chiếc bằng vàng. Sau khi con trai bác trong vườn nhìn thấy chiếc yên ngựa bằng vàng, Chàng cho rằng nếu dùng chiếc yên ngựa bằng da thì ngựa nhất định sẽ tủi thân. Thế là chàng đưa tay lấy chiếc yên ngựa vàng. Lúc đó, người chăn ngựa liền tỉnh dậy, anh ta lập tức hô lên. Nghe thấy tiếng hô, vệ binh liền lập tức xông đến bắt sống chàng. Sáng sớm ngày hôm sau, chàng lại bị phán quyết xử tử hình. Nhưng quốc vương hứa nếu chàng có thể đem cô công chúa xinh đẹp ở phương xa về đây, thì sẽ được miễn tội chết, ngựa vàng cũng thuộc về chàng. Chàng đành phải nhận lời. Chàng lại tiếp tục lên đường. Cáo lại xuất hiện trước mặt chàng, cáo nói Tại sao anh không nghe lời ta? Nếu anh nghe lời ta thì bây giờ anh đã có chim vàng và ngựa vàng rồi. Như vậy đi, ta khuyên chân thành anh một lần nữa. Anh cứ đi về phía trước, đến tối anh sẽ gặp một tòa thành. 12 giờ đêm, vị công chúa đó sẽ đi tắm, anh hãy chạy đến hôn nàng, nàng sẽ đồng ý để anh đưa ra khỏi tòa thành đó. Nhưng phải chú ý, nhất định không được để nàng đi từ biệt cha. Nói xong, cáo lại giơ đuôi ra cho chàng leo lên. Họ đến tòa thành đó. 12 giờ đêm, chàng đợi đến lúc nàng công chúa đi tắm liền chạy đến hôn nàng. Nàng liền nhận lời đi cùng chàng nhưng nàng nước mắt đầm đìa khẩn cầu chàng cho nàng đến từ biệt cha. Chàng lại nhận lời. Khi công chúa đến phòng từ biệt cha mình, nàng kể cho cha nghe đầu đuôi sự việc. Quốc vương nghe xong liền phẫn nộ hạ lệnh bắt giam chàng. Vậy là chàng lại trở thành phạm nhân. Chàng bị giải đến trước mặt nhà vua. Nhà vua nói, Người không thể nào có được con gái của ta, trừ phi trong vòng 8 ngày người có thể đào bỏ được ngọn núi trước cửa sổ. Ngọn núi đó thật lớn, cho dù toàn bộ người trên thế giới đến đào, e rằng cũng không xong. Chàng làm được 7 ngày, ngọn núi đó vẫn y nguyên không có chút biến đổi. Vào đúng lúc chàng đang bên bờ tuyệt vọng thì cáo lại đến. Nó nói, anh đi ngủ đi, ta đào giúp anh. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, chàng phát hiện ngọn núi đó không còn nữa. Thế là chàng vui mừng đến trước mặt nhà vua, báo với ngài là ngọn núi đó đã được đào xong và yêu cầu được đưa công chúa đi. Nhà vua không thể không thực hiện lời hứa của mình, đành phải để chàng đưa công chúa đi. Trên đường về, cáo chạy đến nói với chàng, Chúng ta sẽ có cả ba bảo bối, công chúa, ngựa vàng và chim vàng. Chàng nghe xong liền nói, Thật không? Đây không phải là một việc dễ dàng, làm thế nào để có được? Cáo nói, chỉ cần anh nghe lời ta thì nhất định sẽ có được. Khi anh đến gặp nhà vua, ngài sẽ đòi có được công chúa xinh đẹp. Anh đem công chúa giao cho ngài, ngài nhất định sẽ rất vui. Sau khi cưỡi lên lưng ngựa vàng, anh hãy giơ tay từ biệt ông ta. Cuối cùng bắt tay công chúa và nhân cơ hội đó kéo công chúa lên ngựa sau đó thúc ngựa rời xa nơi đó. Chàng làm theo lời cáo và mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi. Chàng cưỡi ngựa mang theo công chúa đi và gặp lại cáo. Cáo lại nói với chàng, khi anh đến tòa thành nhốt con chim vàng, ta và công chúa ở lại bên ngoài. Anh cưỡi ngựa vào bên trong giao cho nhà vua. Nhà vua thấy đây chính là con ngựa mình cần, sẽ cho anh mang con chim vàng đi nhưng anh nhất định phải ngồi trên lưng ngựa không được xuống và nói là anh muốn xem lại con chim vàng đó, xem có đúng là chim vàng hay không. Lúc chim vàng được đưa đến tay anh, anh hãy lập tức phi ngựa rời đi. Chàng lại làm theo đúng như lời cáo. Chàng mang theo con chim vàng ra khỏi thành. Sau khi gặp lại công chúa, họ đi đến một khu rừng lớn. Cáo đến và nói với chàng ta còn khuyến cáo ngươi một điều. Có hai việc ngươi phải để tâm, đó là nhất định không được chuộc tội cho ai dưới giá treo cổ và nhất định không được ngồi bên bờ sông. Nói xong, cáo liền bỏ đi. Ngày hôm đó, khi chàng và công chúa cưỡi ngựa đi đến gần nhà trọ mà hai người anh của chàng lưu lại, nghe mọi người nói có hai người bị kết án treo cổ Chàng đến gần một chút xem thì nhận ra đó chính là hai người anh của mình. Chàng lập tức hỏi, có cách nào cứu họ không? Có người nói, không có cách nào, trừ phi có người vì hai tên ác ôn này mà bỏ ra toàn bộ số tiền của người đó. Nghe thấy vậy, chàng không hề suy nghĩ liền bỏ hết số tiền mình có để cứu hai anh trai. Sau đó cùng hai người anh đi bộ về nhà. Khi họ đến một khu rừng, Hai người anh nói một cách vui vẻ. Chúng ta qua bờ sông ngồi nghỉ chút. Chàng liền đáp, được thôi. Chàng cùng hai người anh đến ngồi bên bờ sông, nhưng hai người anh có tâm địa độc ác. Họ lẻn tới sau lưng chàng và đẩy mạnh chàng xuống sông. Sau đó, họ đem công chúa, ngựa vàng và chim vàng trở về. Chúng nói với nhà vua, Tất cả những thứ này là do anh em chúng tôi vất vả liều mạng mới có được. Nhưng từ đó, ngựa không chịu ăn, chim không chịu hót, công chúa thì khóc cả ngày lẫn đêm. Nhưng may thay chàng út vẫn chưa chết, cáo lại một lần nữa cứu chàng. Chàng cải tràng thành một kẻ nghèo khó và đến khu vườn của nhà vua. Chàng vừa vào cửa, ngựa lập tức liền ăn cỏ, chim bắt đầu hót và công chúa thôi không khóc nữa. Sau khi chàng gặp nhà vua, liền đem những việc làm của hai người anh mình nói lại cho nhà vua biết. Vua liền phái người bắt hai người anh kia lại và trừng phạt họ. Công chúa quay lại bên cạnh chàng, hai người vui mừng khôn xiết và hôn lễ được tổ chức một cách long trọng trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Sau khi quốc vương qua đời, chàng Úc đã trở thành quốc vương của vương quốc đó. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các con nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh để các bạn nhỏ khác cũng được nghe chuyện nhé. Cô Nhụy xin chúc các con ngủ thật ngon và mơ một giấc mơ thật đẹp.